Happiness is here and now. I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Chào mừng mọi người đến với Du học chữa lành. Đây là một podcast mà mỗi tuần Hằng sẽ được trò chuyện với những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Mong rằng những câu chuyện và các góc nhìn đa chiều sẽ giúp mọi người có thể hiểu thêm và tìm được sự đồng cảm về cuộc sống ở hải ngoại. À, chào mừng Đức đến với Du học chữa lành. Cảm ơn em đã dành thời gian hôm nay nói chuyện với chị. Chắc là trước hết em có thể gửi một vài lời chào đến với mọi người và giới thiệu một chút về bản thân mình được không? À, chào các bạn thính giả, à, mình tên là Đức và hiện nay mình đang sống tại Đức. Mình 25 tuổi và mình đến từ uh, Magdeburg, uh, của phủ ờ, phủ của bang Saxony um, uh, hiện tại công việc của mình là mình làm điều dưỡng và mình đã làm công việc này được khoảng gần 5 năm đến tháng sau là mình làm được 5 năm ờ thì cái câu hỏi đầu tiên mà chị muốn hỏi em ấy là cái đồ ăn sáng của em trước khi sang Đức và sau khi sang Đức thì nó thay đổi như thế nào đồ ăn sáng của em trước khi sang Đức thì thường là cơm mẹ nấu ừ. mẹ nấu gì thì ăn đấy và thi thoảng thì ăn ngoài nhưng mà đa phần là mẹ em thường dậy rất là sớm và chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà còn sau khi sang Đức thì đa phần là bánh mì và hát phở flocken mình mình dịch cái tiếng Việt là gì nhỉ yến mạch mấy cái ờ ừ mấy cái yến mạch đấy đó thì là tại vì hai cái đó rất là nhanh và thực sự là không có thời gian để nấu nướng gì cả và kiểu là quen với cả cái cái cái um, văn hóa của người Đức là người ta còn ăn bánh mì buổi sáng ấy nên là mình cũng ừ. dây theo nên mình kiểu ăn nhiều mình quen ấy. mình cũng kiểu thấy ăn như kiểu là ở Việt Nam mình ăn cơm bún miến phở nó cũng gọi là ok xong sang đây mình học được nhiều cách ăn với bánh mì rất là độc đáo của họ chẳng hạn nên nên là mình từ đấy mình cũng quen dần với cả cuộc sống ăn bánh mì hàng ngày <laughs> lúc em nói ăn bánh mì trong mặt có vẻ không vui lắm <laughs> thì là đúng là không vui thật mà tại vì là uh, em cảm thấy là nó nhạt nhẽo quá nó kiểu nó nó không được đa dạng như ở Việt Nam ấy cơm bún miến phở xong là rất nhiều thể loại khác nhau Đức thì đa phần là sáng nó không có đồ ăn sáng đa phần là mình toàn phải tự mang đi thứ nó không có cửa hàng ăn sáng ở Việt Nam á kiểu Việt Nam mình 5 giờ sáng là dậy đã có ăn uống thoải mái rồi bên Đức thì à, phải 10 11 giờ có khi 12 giờ các quán mới mở cửa lên là để ăn sáng ở Đức thì à, ngoài phải lên Berlin ăn thì thực sự là không có chỗ nào để ăn sáng quá sớm bên này chị ăn sáng thì cũng rất chán ở Việt Nam bao nhiêu đồ ăn sáng kiểu bún phở miến ở Việt Nam miền Bắc chị còn hay ăn em có biết cái bánh hòn không cái bánh mà nó bằng bột xong rồi ở trong nó có nhân thịt rồi nấm đấy các thứ ấy rồi là bánh bao bánh cuốn thứ ừ. cuốn nói chung là cái vấn đề là về ăn sáng thì cảm giác của nước ăn nó rất là nhạt nhẽo và nó kiểu lặp ừ. lại đa phần là bánh mì buổi sáng và bánh mì buổi tối nó không như Việt Nam mình là à, sáng 4 chiều sáng 4 chiều cơm trưa phở cứ đảo liên tục tục ăn nó không bị ngấy Đức ăn bánh mì nhiều quá sợ ừ. kiểu nó còn khô ấy kiểu bánh mì nó còn ăn với những cái thứ mà nó cũng rất là khô mà mấy cái đồ đóng hộp ấy bơ của tụi này nó như nào ấy xong lần sau ăn dần cũng quen ấy chứ kiểu ở Việt Nam chưa mình ăn bơ ấy, xong sang ăn bơ cảm giác nó béo quá, mình không ăn được ngậy quá mà ăn tiếp thì cũng quen. Ờ, ờ. Thế cho chị hỏi một tí là em có nhớ là cái ngày mà em đi sang Đức ấy, thì trước khi sang Đức em tưởng tượng nước Đức như thế nào và sau khi mà sang cái nơi thì có vỡ mộng không? Thực ra thì em không biết nhiều về nước Đức trước khi em sang đâu, tại vì um, ờ, ừ, em đi du học là do bố mẹ em ờ, quyết định thế nên là em cũng chỉ biết là đi theo uh, lời của bố mẹ thôi thì em nghĩ là nói thế nào nhỉ trước khi sang thì kiểu mình vẫn còn trẻ ấy, mình mình cảm giác rất là bình thường không có cái gì gọi là hy vọng nhiều chẳng hạn nhưng mà sang rồi mình nói chung là thời gian đầu em mới qua Đức thì em cảm giác là rất là mệt mỏi và thực sự là muốn đi về thì rất là buồn cuộc sống nó rất là buồn cái thời gian em sang là tháng 11 mà em cảm giác như đợt đấy là nó như là Tết ở Việt Nam nó buồn lắm mà cái thành phố em đến nó nó như kiểu là một cái cái cái thành phố chết ấy kiểu người đi ngoài đường xong á, lúc mà mở cửa ban công ra nhìn nhìn xuống tức là cái cảm giác em vẫn còn nhớ là nhìn xuống ờ, lòng đường ấy không một bóng người xong trời thì lạnh mình bảo không khác gì á, một, một Tết không có một ai ngoài đường cả rất là lạnh rất là buồn nhưng mà nói chung là, ờ, sống dần thì em thấy môi trường bên này khá là OK và ăn uống các thứ, mọi thứ đều sạch sẽ và văn minh hơn rất nhiều so với Việt Nam. Ừm. Thế cái thời gian đầu mà buồn ấy thì em làm gì để <laughs> giải tỏa nỗi buồn? Thì thường là em đi tập. Em dành khá nhiều thời gian đi tập tuần 4-5 buổi sau đó là nấu nướng và gọi điện với gia đình học hành chơi game uh, chơi cùng mọi người thì nói chung là đa phần là ai cũng vậy à đều phải um, tập quen với cả cái cái cái cái sự buồn của cái nước Đức này vì là ai sang cũng vậy hết á nếu mà không có gia đình bên này thì ai cũng buồn hết à Chị nghĩ sang Đức là tập quen với nỗi cô đơn đấy <laughs> đặc biệt là cái mùa đông Bên này nó, kiểu, nó nó rất là lạnh ấy, và chị nghĩ là có những cái hôm mà đi làm muộn về hay đi học tối về xong, kiểu, đi trời mùa đông lạnh. Ừm. Em, ờ, cảm giác là cực, cực kỳ buồn tại vì là đi làm tối về đêm không có một bóng người ở ngoài đường, mà ngày xưa em đi làm ở một cái làng, trời ạ, nó, gọi là, nó nó heo hút lắm, nó, kiểu như là, tầm giờ tối đi làm về là ngoài đường không còn không có một ai cả. mình mình đi ngoài đường nó rất là sợ như thế chưa kể là à, mưa gió xong là lạnh toàn âm hai ba bốn năm độ gì đó xong nói chung là cảm giác rất là sợ xong ở cái làng mà à, không có thanh niên toàn các cụ <laughs> bây giờ mãi về sau chuyển lên à, thành phố lớn thì nó mới đỡ hơn đấy tại vì thành phố lớn nó còn nhiều học sinh xong nó học đại học các kiểu thì nó đỡ hơn nhiều so với ở dưới làng thật sự cái làng là không quen một ai cả không có bạn bè không có à, hàng xóm hàng xiếc gì cả đáng sợ lắm nói chung Đang là ở Việt Nam đang vui ấy nhở cảm giác đây nó kiểu như là ok không có tiền nhưng mà mình có thể à, đi lượn bạn bè mọi người ờ, góp chung vào à, mỗi người vài nghìn để mua cốc nước các thứ uống với nhau vẫn vui nói chung là không cần nhiều nhưng mà bên Đức này khó khó kiếm được bạn để chơi cùng rất là khó vì ai cũng có công việc riêng ai cũng phải học ai cũng phải ờ, đi làm thêm phải làm chính xong là việc nọ việc kia xong thời tiết ở, Việt, ở Đức thì nó cũng rất là lạnh nó không như Việt Nam mình như kiểu là Đức thì làm sao mà kiểu Việt Nam mình thì nó nó nóng thì tối còn đi lượn được chứ sang Đức này ờ, toàn âm mấy độ đêm sao đi lượn được tầm tám chín giờ tối là tối om như mực rồi xong ngoài đường không có một ai thì ờ, với cả mình mới sang ấy kiểu ở Việt Nam còn có xe máy các thứ bên này thì chỉ có đi phương tiện ờ, phương tiện công cộng là chính thôi hoặc là xe đạp thì đó là lý do tại sao mà rất là khó để đi chơi bên này thế em chị biết là là em sang Đức là không phải là lựa chọn của em nhưng mà có biết là vì sao mà bố mẹ muốn cho mình đi nước ngoài không và cụ thể là đi Đức không ừ thực ra là nó là một câu chuyện rất rất là dài ngày xưa ấy, em đã từng uh, phỏng vấn đi Mỹ rồi nhưng mà phỏng vấn hai lần đều không được thế nên là nhà em chuyển sang đi Úc <laughs> nhưng mà đến lúc có giấy gọi đi Úc rồi thì bố mẹ bảo lại thôi không đi nữa xong lúc đấy thì uh, bố em có quen một cô và cô ấy giới thiệu là có chương trình học uh, điều dưỡng ở bên Đức này và họ sẽ trả học phí cho mình ngoài ra mình còn có lương và sau uh, mấy năm đi học đó thì mình sẽ có giấy tờ định cư hợp pháp ở Đức thì bố mẹ em thực ra là gia đình em cũng gọi là hơi mê tín một chút ờ, bố mẹ em có đi xem bói và có thấy là em càng đi xa thì ờ, sẽ càng phát triển thì bố mẹ càng muốn em đi nước ngoài và đến bây giờ thì em thấy là cái cái việc mà bố em làm thì khá là ok khá là đúng <laughs> nó khá phù hợp với em em cũng thấy là cuộc sống ở bên này phù hợp hơn nhất là khoảng thời tiết là em rất là thích trời lạnh em không thích trời à, nóng thế à? <laughs> em cực kỳ hợp với thời tiết mùa đông em không thích nếu mà được chuyển về nước nào mà nó còn à, lạnh hơn một chút em càng thích Đức này vẫn nóng <laughs> Ồ, mấy năm gần đây nó nóng, chuyển đến Bắc Âu đi, <laughs> Phần Lan và liếc là mùa đông là âm Không, 35, ờ, âm mình 40 độ. <laughs> Cửa là Pháp là có khi đi ấy. <laughs> Ồ, nước siêu nào nóng. nước nào nó nó mà cũng biết tiếng Đức như kiểu sang Thụy Sĩ chẳng hạn, nó cũng dùng tiếng Đức chẳng hạn. Đấy, sang ấy làm cũng được mà. Em thích nào nó càng lạnh càng tốt. Em thích lạnh quanh năm, em không thích nóng. Không thích nóng một tí nào. Càng lạnh càng thích. Ồ, thế sau một thời gian khoảng 5 năm đi Đức rồi thì bố mẹ có nói gì không? Hay là có tâm sự gì với bố mẹ không? Gần 6 năm rồi, đến tháng 11 này gần 6 năm rồi. Thì thực ra là bố mẹ em uh, thực tâm sự thì cũng không gọi là kiểu là nói nhỏ không không xoáy sâu quá về các vấn đề nói kiểu nó cũng chỉ nói qua qua thôi đấy thì thực ra là em thấy là từ khi em đi Đức thì em trưởng thành hơn rất là nhiều và em biết lo cho gia đình em kiểu ngày xưa em kiểu không biết lo cho gia đình đâu kiểu là chỉ biết tức là mình mình mình chưa cảm nhận được rằng là mình phải lo cho bố mẹ à, nhưng mà sau một thời gian đi làm bên này các thứ mình cảm giác mình thấy quý đồng tiền hơn kiểu mình biết uh, chi tiêu tiết kiệm hơn mình biết gọi là lo cho bản thân mình mình biết là cái gì nên mua cái gì không nên mua mình nên tiêu tiền như thế nào cho nó hợp lý và mình có trách nhiệm là uh, lo cho bố mẹ nữa tại vì bố mẹ cũng bỏ rất là nhiều tiền để cho em đi nên là mình không thể nào mà uh, kiểu như là mình ví dụ mình kiếm được ờ, hai uh, đồng thì mình cũng phải uh, giữ ra để gửi cho bố mẹ một một đồng chẳng hạn còn một đồng mình tiêu đấy thì nói chung là mình mình mình biết cách chi tiêu đồng tiền một cách hợp lý và không để cái đồng tiền mà nó gọi là nói nào nhỉ tiêu một cách bừa bãi mà nó không đem lại lợi ích gì ấy học con trai ưu tú kiếm được hai đồng mà gửi cho bố mẹ một đồng là hơi nhiều đấy chị chưa làm được việc đấy đâu <laughs> thực ra là bình thường mà tại vì là ờ, bố mẹ ờ, không tiếp tiền với mình thì mình cũng không tiếp tiền với bố mẹ đấy là chuyện rất là bình thường gia đình em là như thế mà kể cả lúc nào em thiếu tiền thì bố mẹ cũng gửi cho em mà thế nên là em cũng đâu có tính toán đâu chị nghĩ là không phải là không phải là chuyện tích tiền đấy mà ví dụ như Tại vì thứ nhất là chị nghĩ là cái mức sống của bên này nó cũng khá là cao, từ chuyện thuê nhà rồi ăn uống các thứ mình cũng cao ấy, và nếu như mà bình thường chị thấy là thuê nhà là mất khoảng 30% lương rồi nhá. Còn chưa kể những cái sinh hoạt phí khác. 30% á? Ồ. <laughs> Thuê nhà của em à không, thực ra là do em chưa thuê nhà chưa tức là em có plan là em sẽ thuê ngoài nhưng mà tức là em em đang plan là, sắp tới em trai em có qua học đại học thì có thể là em sẽ chuyển Berlin và thuê nhà riêng và hai anh em ở với nhau hoặc là ví dụ là sau này có người yêu chẳng hạn thì sẽ thuê nhà với người yêu sau đó là uh, tức là mình cũng phải tốn mua tiền phải mua đồ đạc các thứ nội thất thì nó sẽ tốn hơn với cả giá nhà trên Berlin đắt đỏ hơn thì cái cái cái cái cái phần trăm mình tiêu vào nhà nó cũng cao hơn ở dưới đây thì em ở mình cho nên là thực ra em ở với hai đứa hai đứa nữa thì tiền nhà rất là rẻ nó không đáng bao nhiêu cả chưa đến chưa đến uh, một phần mười lương của em Ồ, thế mới gửi được 50% về chứ. Em lên Berlin mà lương ba mươi kiểu phần trăm mà còn chi tiêu các thứ nữa thì thì rất rất là khó. Nghĩa là còn... chi tiêu thì um, đâu nó cũng thế à kiếm được nhiều thì nó chi tiêu nhiều mà kiếm được ít ít. Với cả là nó cũng uh, phụ thuộc vào tùy thành phố ấy. Ví dụ ở Berlin lương nó cao hơn nhưng mà tiền nhà tiền ăn uống đi chơi cái thứ cao hơn ở dưới đây thì uh, tiền nhà thứ rẻ hơn chơi ăn uống thứ nó cũng rẻ hơn ít chỗ mua sắm hơn thì ít tiêu tiền hơn Berlin thì bước chân ra đường là phải đi tiêu tiền bước chân ra đường là phải đi trà sữa là phải đi ăn uống là phải bạn này bạn kia uh, em mà đã lên Berlin là nói chung là cứ trung bình mỗi ngày một trăm hai trăm đấy vì là ăn rất là ăn uống tốn kém lắm Ồ, mà ở Berlin còn nhiều đồ ăn nữa chứ Tức mỗi lần lên là đa dạng, gọi là, rất là, kiểu là, ẩm thực các thứ nó nó nhiều ấy, đồ Nhật, đồ Thái, đồ Hàn, đồ Trung, đồ Ấn. Gọi là, mỗi lần lên mình đi ăn một quán không bao giờ hết được, không bao giờ thiếu đồ ăn. thì sợ không có sức ăn thôi. Ờ, đúng là đúng là thủ đô. Ờ, chị tò mò một tí là cái cái cái nghề điều dưỡng của em ấy, tại vì chị nghĩ là có nhiều người sẽ sang đây nhiều cách khác nhau để làm nghề điều dưỡng thì không biết là cái cách mà em sang để làm nghề điều dưỡng là gì có nghĩa là em nộp vào một cái chương trình của ừ, đi như thế nào cái chương trình điều dưỡng ấy là do Đức nó rất là thiếu nhân lực uh, cho ngành chăm sóc này thế nên là Đức có tức là nước Đức này nó có gọi là làm một dự án với cả Việt Nam là tuyển điều dưỡng viên từ Việt Nam sang Đức học tiếng và làm việc luôn tại uh, các viện dưỡng lão thì ngày xưa em đi là chỉ có chương trình dành cho chăm sóc người già nhưng mà bây giờ thì chương trình của nó đổi mới và nó có thể làm ở tất cả mọi nơi chăm sóc trẻ em người già người lớn trong khoa thần kinh hay là uh, trong các khoa uh, khẩn cấp chẳng hạn nói chung là bây giờ thì nó đa dạng hơn so với ngày xưa thì ngày xưa em đi thì nó có yêu cầu là trình độ tiếng Đức là A2 thôi sau đó là sang đây học lên B1 và khi mà có B1 tiếng Đức rồi thì mình có thể là à, đi thực tập và nhận lương thì ngày xưa em chỉ cần học đến A2 thôi và à, em có nộp visa các thứ lên đại sứ quán thôi còn công ty uh, họ à, giải quyết vấn đề hợp đồng các thứ cho em và xong là đi thôi nói chung là chỉ trong vòng khoảng có 6 7 tháng là em đã đi rồi rất là nhanh 6 7 tháng là siêu nhanh để đi nước đấy tháng 11 năm không nhớ là 2017 hay 16 gì đấy sau đó là đến tháng 6 năm sau là em đã có visa rồi em chỉ còn phải đợi có một hai tháng là em đi thôi Thế cũng nhanh kiểu đi qua công ty đấy nhưng mà kiểu tại vì chị thấy là ngày xưa công ty đấy gần như là công ty đầu tiên ở Việt Nam này nó làm dịch vụ về đưa người đi học nghề điều dưỡng và các ngành nghề khác vì là anh cái anh chủ công ty đấy có quen với cả đại sứ quán Đức thế nên là người ta làm giấy tờ rất là nhanh và đưa rất là nhiều học sinh sang đây đó thì là đó là ngày xưa em đã đã đi vậy Ừ, chung chị thấy là công ty phải chọn công ty uy tín đấy tại vì kiểu chị cũng biết có nhiều trường hợp nó cũng có rất nhiều công ty mà mình phải biết cách lựa chọn làm sao cho nó hợp lý là các công ty nó lừa đảo rất là nhiều hợp đồng giả xong là lừa tiền các kiểu kiểu rất là nguy hiểm tại vì nghề điều dưỡng cũng hot mà thì ra à, không hot vấn đề là hot hay không mà là vấn đề là nó dễ nó đi nhanh hơn các nghề khác tại vì là điều dưỡng ở đâu nó cũng cần nói nói đâu xa Việt Nam thực ra nó cũng cần đấy nhưng mà vấn đề là cái vấn đề chăm sóc của Việt Nam nó không phát triển được so với y tế Việt Nam nó chưa phát triển được so với Đức và tương lai về sau về lâu về dài em nghĩ là nó cũng sẽ phát triển và nó cũng cần một lượng nhất định ờ, y tá và chăm sóc điều dưỡng Ừ. Thế trong cái lúc mà làm nghề điều dưỡng ấy, em có gặp những cái khó khăn gì không? Khó khăn nhất là chắc là về ngôn ngữ. Em nghĩ là ngôn ngữ là cái rào cản lớn nhất để ờ, đưa mình đến gần được với cả cái văn hóa của người Đức và đến gần được với đồng nghiệp thực sự thì thời gian đầu em đi làm em không hiểu là người ta bảo cái gì và kiểu như là mình mình mình mình không nghe kịp người ta nói cái cái khả năng mà bắt từ của mình nó kém ấy mình chưa có thể nào mà mình mình có thể nghe kịp được người ta nói cái gì sai bảo cái gì thế nên là mình kiểu cứ ngang cứ ngang ngẩn không hiểu người ta nói gì ấy Ờ, em nghĩ là ngôn ngữ là cái cái cái rào cản duy nhất mà mọi người sang đây cần, đều phải cần. Để có thể hòa đồng được với, ờ, đồng nghiệp, để có mà học được, để có thể là quen dần được với nước Đức này. Và ngoài ra ngôn ngữ mình còn phải dùng được trong rất nhiều công việc khác, như ví dụ là mình còn phải đi mở thẻ ngân hàng, đi, ơ ờ, sở ngoại kiều hay là đi mua bán có vấn đề gì các thứ mình phải gọi điện lên mình hỏi bảo hiểm bảo hiểm các thứ thế nên là cái khó khăn nhất lúc nào là ngôn ngữ rồi mới đến những cái khác thế cái sau cái khó khăn sau ngôn ngữ với em là gì trong quá trình làm việc em nghĩ là vấn đề về mặt tinh thần của em rất là kiểu rất là kiểu em cảm giác ở bên này rất là buồn và em không có thể tìm được cách nào có thể là vực dậy được cái mặt tinh thần của em nó tốt lên để để em có thể, sống ở Đức này rất là khó vì em có một thời gian là gần như em không có bạn bè gì cả mặc dù ở Việt Nam em có rất nhiều bạn bè em kiểu không bao giờ hết chỗ để đi chơi nhưng mà sang Đức thì không có bạn bè thế nên là mình cảm giác là cái khó nhất bên này là kiếm được một người bạn nó tốt không có bạn thì cũng khó để mà chia sẻ đúng không? Tại vì chị nghĩ là khi mà mình Tại vì cái này nó cũng stress và nhiều cái vấn đề mình không thể nào mà kể bố mẹ cũng không thể hiểu được ấy. Thực sự là ngày xưa em cũng có nhiều vấn đề em gặp nhưng mà em không thể kể bố mẹ được vì bố mẹ cũng không thể nào mà giúp mình được. Bố mẹ mình kể bố mẹ càng lo thôi mình cũng như là không nên kể. Ừ. Kể thử chị vài vấn đề xem nào. Ví dụ như là hồi em mới qua em có đi làm ở viện dưỡng lão đó và uh, thực sự là cái viện đó nó kiểu nó bắt nạt học sinh nước ngoài đấy cho nên là em đã bị uh, viện nó nó nó áp manung em tức nghĩa là nó là phạt cảnh cáo ấy sau đó là em còn bị áp manung vài lần nữa và sau đó là nó chuyển tức là nó nó nó hủy hợp đồng với em và đợt đấy là em rất là stress tại em không kiểu là trường em cũng bảo là bây giờ chưa tìm được chỗ nào để có thể ờ, giúp em đi học tiếp hay là các thứ tạm thời em nghỉ ở nhà em không biết tương lai của mình đi về đâu em sợ là ờ, lúc em nói chung là em rất là lo em không biết là à, mình có được tiếp tục học hay không và bây giờ mình kể bố mẹ thì bố mẹ cũng không thể giúp được gì cho mình cả tại vì bố mẹ em nam và cũng bên này cũng chả có người quen luôn kiểu lúc ấy mình mình chỉ biết ở nhà ngủ và à, thực sự stress mình mình không có bạn bè để để để nói chuyện luôn đấy là một trong những khoảng thời gian gọi là rất là đen tối của em em em tức là rất là nhớ rõ tại vì là chưa bao giờ em từ lúc mà em sinh ra đến lúc mà em uh, tầm đấy là đợt đấy là 19 tuổi mà em gọi là stress như vậy và kiểu không không biết tìm cách giải quyết kiểu có mang số phận ấy kiểu đi đến đâu đi thôi mà chị nghĩ là còn ở xa nữa thì thứ nhất là về ngôn ngữ không biết mà thứ hai là kể cho bố mẹ mà đấy ừ. là ngôn ngữ mình cũng rất là kém nên mình mình kiểu mình còn không hiểu là chuyện gì xảy ra luôn kiểu người ta bảo gì mình làm đấy mình cũng biết là tại sao mình lại bị bị như vậy cả đó thì nói chung là rất là khó nếu mà tiếng mình kém ừ. thế xong cái vụ đấy thì giải quyết như thế nào thì sau vụ đấy thì em có tìm được một cái viện mới thì ờ, viện mới họ tốt hơn và em đã qua thời gian thử việc là 6 tháng và Ờ, nói chung là sau viện đó em làm em còn được ờ, ờ, sếp của cái viện đấy sẽ là sếp sếp tổng của viện ờ, khen và có nhận thêm rất nhiều học sinh Việt Nam vào làm vì nói chung là ờ, em cảm thấy là rất là may mắn khi mà thoát được cái viện cũ và tìm được cái viện mới này nó nó gần như là một cái bước ngoặt trong đời em ấy. Ờ, khi mà mình có một sếp mới là mình mình thay đổi hết tất cả mọi thứ rồi suy nghĩ các kiểu, Mình có thể tức là từ cái việc thứ hai mình đi làm mình nhận ra rằng mình không hề không hề, kiểu, mình kém không hề kém một chút nào mà do cái cái viện đó chứ không phải do mình. Ừ. Ồ ờ, do viện đấy phải kiểu, nhiều khi chị nghĩ là không nên hạ thấp bản thân đấy. tại vì thời gian mình sang đây mình cũng rất là cố gắng. Chị biết là du học sinh Việt Nam thì xa nhà Là du học sinh Việt Nam sang đây đều rất là chăm chỉ. Ừ vài người cả hiếm lắm tại vì ai em thấy ai sang đây cũng chăm chỉ hết á ừ. mà chủ yếu là do ờ, đồng nghiệp nó xấu tính hay là họ kiểu không thích người nước ngoài tại vì ngày xưa em đã từng bị uh, gọi là gì gọi là gì phân biệt đối xử phân biệt đấy kiểu đấy nói chung là họ sẽ tìm cách đùn đẩy cho học sinh Việt Nam làm những cái mà công việc nặng nhọc còn họ thì đi hút thuốc họ thì đi chơi các kiểu người ta uh, sẽ kiểu không quan trọng ở nước ngoài ấy thì nó là cái cái cái gọi là nó gần như là truyền thống ở bên này không thể nào mà bỏ được đó cái công việc nặng nhọc mà em nhắc đến thì nó cụ thể là gì cho chị vài lý ví dụ được không chị chị chưa làm trong nghề đấy bây giờ nên chị không có hiểu ví dụ như là phải đi vứt rác chẳng hạn hay là phải đi uh, cho uh, thay bỉm cho các cụ hay là phải uh, dọn vệ sinh cho các cụ chẳng hạn nói chung là những chị cứ tưởng tượng bây giờ là ví dụ bây giờ bố mẹ chị ốm chẳng hạn thì chị phải chăm bố mẹ chị như thế nào thì mình cũng phải chăm những người bệnh như vậy tắm rửa mình phải cho họ ăn mình phải thay bỉm à, mình phải lau chùi cho họ đó sau đó là ngoài ra mình còn phải làm nhiều công việc khác lau nhà quét nhà sau đó là chuẩn bị đồ ăn uh, rác tần tật thấy là nhiều khi mình còn chưa chăm được bố mẹ ông bà mình đến mức như thế á bố mẹ ông bà người nào đấy bây giờ mình đi mình đi chăm người <laughs> người nước ngoài thì mà chị thấy là các cụ ở bên Đức còn to béo nữa chứ một cụ có thể 8 90 cân to béo cũng tùy người nó không phải ai cũng to béo mà những người to béo thì thường là nó nó sẽ có máy nâng thứ thì em thấy là cũng bình thường thôi bạn bè em có rất nhiều người chỉ tầm mét tư mét năm mà họ nặng chỉ có 40 50 cân mà họ vẫn làm được bình thường không vấn đề gì cả mọi người nghe đồn là như vậy nhưng mà không có gì đáng sợ cả em làm nhiều thấy bình thường nó đều có máy móc hỗ trợ hết ừ. Oh chị thấy là em là một chàng trai rất là trẻ trung năng động nhưng mà bây giờ <laughs> mình lại làm cái nghề mà gọi là chăm sóc các cụ thì nhiều lúc có khi nào em cảm thấy chạy lòng về cái nghề của mình hay là muốn đổi nghề không thực ra là ờ, em không hề thích công việc này nhưng mà vì là mình đã bỏ 3 năm ra để mình đi học mình có kiến thức về nghề này mình đã có kinh nghiệm về nghề này và mức lương nghề này ở Đức cũng thực sự là không em thấy là không hề thấp so với những ngành nghề khác nó cũng khá là ok thế nên là em nghĩ là trong tương lai gần thì mình vẫn nên tiếp tục để mình có một cái vốn sau đó là khi mà em có giấy phép định cư lâu dài thì em có thể tiếp học tiếp tục em học ngành nghề mà em yêu thích chẳng hạn và hoặc là em có thể có vốn em ra ngoài em làm ngành khác đó thì nói chung là trong tương lai tương lai gần thì em cứ tiếp tục làm tại vì công việc và lương nó rất là ổn định và ngành này có rất nhiều ưu đãi đó thì uh, ngoài ra thì ví dụ ngành này ngành không bao giờ có thể thất nghiệp được đó là một cái ưu điểm gọi cực kỳ lớn của ngành này là không bao giờ có thể thất nghiệp, thất nghiệp như trong đợt corona cả nước Đức này nói chung là được đi làm đã là hạnh phúc rồi nhưng mà ngành này thì nó còn ngoài đi làm ra họ còn được thưởng nữa đấy là đợt tới bọn em vẫn được tiếp tục thưởng đợt hai đấy cho nên là em nghĩ ngành này không mà thất nghiệp được có thể là nó làm nó là kiểu như là ví dụ sau này kể cả em có làm ngành khác đi chăng nữa mà ví dụ có trục trặc gì em vẫn có thể quay lại ngành em làm em có giấy đầy đủ giấy tờ các thứ rồi thì quay lại cũng làm được và em thấy là uh, khá là ok về mặt kinh tế là ok còn về mặt đam mê thì em không hề thích nghề này chút nào giờ đi làm vì vì đồng lương thôi chứ không phải đi làm vì đam mê với ngành này ừ, không phải đi làm vì đam mê tại vì chị nghĩ là nó cũng là một kiểu phương án B ấy mình có thể thử những thứ khác mà khi nào mình không thành công thì mình lại quay lại làm điều dưỡng thế cho chị hỏi là trong khoảng gần 6 năm thì mình có thấy kiểu như có một cái cái sốc văn hóa gì giữa Việt Nam với Đức mà em nhớ mãi không? Ờ, sốc văn hóa thì em thấy là người Đức họ rất rất cởi mở và kiểu những cái vấn đề liên quan đến giới tính các thứ họ nói chuyện với nhau kiểu rất là bố bã và kiểu họ không hề ngượng Ví dụ ừ, như nào? Chị đang chưa hình dung ra. Ví dụ như ở chỗ em làm chẳng hạn, đồng nghiệp họ kiểu là nói chuyện về những vấn đề 18 ờ, cộng họ, họ nói chuyện như kiểu là họ kể rất là chi tiết các thứ ra như kiểu em nghĩ ở Việt Nam họ không thể nào mà kể kiểu oang oang oang như thế được họ kiểu họ kể với cả chục người chẳng hạn đấy nhưng mà Việt Nam em nghĩ nếu có kể thì chỉ kể với một vài người thân hoặc bạn bè thôi không thể nào mà kể được cả công ty cái thứ rồi thế em thấy kiểu với cả kiểu như là người đức người ta ăn mặc rất là kiểu như là gọi là như nào ờ, xấu không phải xấu mà là tụi trẻ ấy ăn mặc rất là kiểu mặc như không mặc à ý là hở hang ấy hả quá hở hang luôn đấy à như là kiểu mình đang ở Việt Nam quen mọi người ăn mặc rất là bình thường rất là kiểu ok cũng quá nhiều người ăn mặc rất là sành điệu thứ nhưng mà không đến mức như tụi đức là nó ăn mặc nó ăn mặc quá hở hang luôn gọi là dã man luôn kiểu em thấy vấn đề về giới tính về ăn mặc các thứ họ rất là cởi mở họ rất là kiểu như là không ke luôn với cả đức là kiểu con trai con gái ăn mặc rất là kiểu mỗi người có một style riêng nó không kiểu bị trùng lập nhau đâu em thấy rất là hay cái văn hóa của họ kiểu họ không kỳ phải mở với những người đức nhá một vài người người ta rất rất là tốt với người nước ngoài một vài người người ta kiểu không hề không hề thích người nước ngoài cho nên người ta kiểu người ta không thèm nói chuyện người ta không thèm mở lời nói chuyện một vài người người ta quý người nước ngoài người ta có thiện cảm thì người ta giúp đỡ rất nhiệt tình thế những cái lúc mà gặp cái người mà không thiện cảm với mình thì em cảm thấy như nào với cả em phản ứng ra sao thì nói chung là em nghĩ là mình em biết là mình mình kiểu là mình là người nước ngoài và em cũng nghe rất là nhiều là người Đức người ta không thích người nước ngoài tại vì là thực ra người nước ngoài đến Đức này cũng rất nhiều người là kiểu ăn xã hội xong uh, không đi làm rất là lười cho nên là người Đức người ta không thiện cảm với người nước ngoài mình cũng biết rồi mình kệ rồi mình mình cố gắng mình uh, hoàn thiện tốt công việc của mình thôi chứ mình cũng chả thể nào thay đổi được cái suy nghĩ người ta được cả vì nó là một cái gọi là định kiến rồi mình không thể nào thay đổi được trong ngày một ngày hai rất là khó mình cố gắng hoàn thành công việc mình tốt thôi còn kệ họ thôi mình không đả động gì đến họ được ừ. chị nghĩ là như thế là ý chí của em cũng vững đấy tại vì nhiều khi nghe những cái câu mà người ta nói của mình cũng thấy chạy lòng mà thật ra không phải là cách người ta nói đâu vì chị nghĩ là cái thời gian đầu chị sang chị thấy Người Đức người ta không có thân thiện như những gì chị nghĩ ban đầu ấy, kiểu, người ta không có cười, người ta không có chào hỏi mình lúc đầu đâu, kể cả trong lớp thế. Chúng nó phải giới thiệu thì chúng nó giới thiệu thôi, chúng nó cũng không có hồ hởi như ở Việt Nam mình khi mà nhìn thấy người nước ngoài. Ừm, nhiều khi chị thấy là có những cái bạn, bạn cũng bị chạnh lòng rồi là người Đức người ta không có cởi mở như những gì mà mình tưởng tượng ấy. Vì chị nghĩ là người ta ở trong xứ lạnh người ta không không có tươi cười như Việt Nam mình thấy người nước ngoài đâu Việt Nam mình thấy người nước ngoài còn ra xin chụp ảnh các kiểu xong rồi rất hồ hở đúng không <laughs> cái này nó thấy người nước ngoài kiểu không không nhất thiết là phải lời nói mà hành động ấy ừ. nói chung là mình cũng không thể trách người ta được tại vì là rất nhiều người nước ngoài đến Đức sau đó là không chịu làm việc xong là lười xong nói chung là em nghe rất là nhiều họ đến Đức xong họ kiểu chỉ có đẻ xong họ ăn xã hội rồi ừ. ở nhà cái thứ mỗi tháng người ta được vài nghìn người không phải làm đi làm gì cả người ta chơi cũng có tiền đó thế tại sao mà người Đức người ta đi làm một tháng quần quật như thế cuối cùng tiền thuế đem ta đi nuôi người nước ngoài tất nhiên là người ta có định kiến mình không thể làm mà mình mình có thể thay đổi cái định kiến của họ nó khó ừ, nhưng mà thôi chắc là mình cứ tập trung vào cái chuyện của mình Thế em thấy là sau, ờ, gần 6 năm ở Đức thì em của ngày hôm nay khác gì với cả em của cái ngày mà em mới sang Đức? Em nghĩ là em trưởng thành hơn rất là nhiều và, kiểu, em có khả năng tự lập. Kiểu như là, em, ờ, không cần phải dựa dẫm vào bố mẹ nữa, bây giờ em có thể tự xử lý được mọi việc uh, em thấy bản thân vững vàng về tài chính hơn và em có nhiều quyết định trong gia đình hơn ngày xưa không chưa làm ra tiền thì tức là không có tiếng nói trong gia đình rồi <laughs> bây giờ làm ra tiền rồi thì tiếng nói của mình sẽ khác trong gia đình em thấy mình biết quý trọng đồng tiền hơn vì ngày xưa em nói chung là em đã có từng một thời là ăn trộm tiền của bố mẹ đi chơi game rất nhiều <laughs> và nói chung là hồi đấy thì kiểu mình thấy kiểu bình thường mà chả có gì nhưng mà kiểu lớn lên thì mình nghĩ kiểu tại sao ngày xưa mình lại làm như vậy sau đấy mình cảm nhận là mình phải có trách nhiệm mình phải có trách nhiệm với gia đình với trách nhiệm với bố mẹ là đấy phải phải gọi là giúp đỡ bố mẹ không chỉ về mặt tinh thần về cả mặt tài chính chẳng hạn đó ngoài ra em thấy là chị em hỏi gì nhỉ tức là thì em thay đổi thế nào đúng không em cảm thấy là em em em hợp với nước Đức được hơn thế nên em cảm thấy em khỏe hơn so với hồi em ở Việt Nam em cảm nhận các thứ của em nó cũng thay đổi rất là nhiều ăn mặc các thứ nó cảm giác nó ổn hơn so với ngày xưa rất là nhiều có gu ăn mặc hơn so với ngày xưa thì đấy em tạm thời em nghĩ như vậy đó chứ em <laughs> em chỉ cảm nhận được rằng là em trưởng thành hơn rất là nhiều và em biết lo cho gia đình. Ừ, Rồi là với kiểu chị nghĩ là cái thật ra cái mùa đông của nước Đức nó rất là buồn ấy, khi mà mình không thể hướng ra ngoài thì mình phải hướng vào trong ấy. Thì em có bao giờ kiểu dành thời gian để mà suy nghĩ cho bản thân hay là nói chuyện với bản thân không? Ừ, tức nghĩa là nói chuyện bản thân là sao? Ý chị là Ý là ví dụ như em buồn thì em không thể gọi điện được cho mọi người thì bắt đầu em phải, ừ, tự nghĩ về bản thân mình hay tự viết ra, kiểu như, các bạn nữ có thể viết nhật ký chẳng hạn. Thì đấy nó có một loại nói chuyện bản thân đấy. đã không không có thời gian để mình viết nhật ký thứ thì thường là em sẽ làm những công việc ví dụ như là ngồi đọc tài liệu các thứ này, sau đó là đọc tài liệu chuyên ngành hay là em sẽ xem phim các thứ nói chung là em sẽ cố gắng tìm cách làm sao cho bản thân thật là bận rộn để khiến cho mình kiểu không suy nghĩ quá nhiều tại vì là suy nghĩ càng nhiều càng không tốt cho sức khỏe đấy ừ. em em cảm nhận là suy nghĩ quá nhiều là kiểu là khiến mình rất là mệt mỏi và mình không thể ngủ được các thứ nên là hạn chế suy nghĩ thôi mặc dù là bản thân em là một người suy nghĩ rất là nhiều đấy nhưng mà em em nghĩ là nên hạn chế suy nghĩ hạn chế bằng cách nào mình phải tìm cái công việc nào mình yêu thích mình làm chẳng hạn chứ cũng không thể nào mà kiểu là suy nghĩ quá nhiều nó không tốt cho sức khỏe chút nào ừ. Thế mình em làm bản thân em bận lên đúng không khó ngủ nữa suy nghĩ quá nhiều rất là khó ngủ tại vì em đã từng bị một thời gian là nghĩ quá nhiều đêm nào cũng nghĩ nghĩ đến mức mà kiểu là không thể nào đi ngủ được và ba bốn giờ sáng bắt đầu mới ngủ được thiêu thiêu ngủ bắt đầu lại dậy đi làm vất đấy chị nghĩ là như thế cũng, cũng khá là vất tại vì ồ nói đến chuyện ba bốn giờ sáng dậy đi làm kể chị xem đi làm sáng sớm <laughs> có gì khó khăn vất vả không thì hồi em còn đi học cái mệt nhất là tại vì là hồi em đi học thì em còn đi em đi làm thêm nữa thế nên là em làm thêm về toán 11 giờ 12 giờ bắt đầu em mới về nhà thì ngủ đến được đến chắc là khoảng 5 giờ 4 rưỡi hoặc 5 giờ kém lại phải dậy đi làm sau là phải đi làm thì phải đi xuống một cái thành phố nhỏ phải đi tàu mất 30 phút mà ngày nào cũng đi làm 14 15 tiếng mà ngủ được có 3 4 tiếng thì thực sự rất rất là mệt và xong trời cũng rất là lạnh nữa mình phải đạp xe ra tận nhà ga để uh, uh, đi đi tàu nên là nói chung là đợt đấy thì em cực kỳ gắt dậy sớm và cực kỳ gắt mùa đông vì nó quá lạnh xong rồi ba bốn giờ sáng nó mới dậy đi làm rồi nói chung là ghét kinh khủng luôn vì ở nhà có bao giờ phải dậy từ 6 giờ sáng hay là bốn rưỡi đã phải dậy đâu Đức thì à, đều như vắt chanh là 35 liệt lúc nào cũng dậy từ à, bốn rưỡi năm giờ sáng đi làm xong làm đến tận 11 12 giờ đêm về ngày nào cũng đi làm như thế 14 15 tiếng không thời gian cho bản thân ngủ không được ngủ 6 tiếng một ngày tại cũng mệt đấy tại vì chị thấy mùa đông mùa đông mùa đức mà dậy được tầm Âm mấy độ, ở Việt Nam mình 6 độ là Dạ cũng không muốn ra khỏi nhà rồi, chứ đừng có nói đến đến âm độ. <laughs> Phải dậy sớm. Nói chung là hơi vất vả vì làm điều dưỡng là phải dậy sớm. Nhưng mà may là bây giờ ra trường thế nên là em làm ca chiều thế nên là cũng ngủ kẹt ga. Trong quá trình của em, ờ trong làm quá trình em làm điều dưỡng có cái kỷ niệm nào mà em nhớ không? Kỷ niệm á? Thực ra là cũng có rất nhiều kỷ niệm. Ờ, em em sau sau khi mà em uh, bị uh, viện đầu tiên nó nó nó nó hủy hợp đồng và em đi làm ở viện thứ hai ấy thì sau khi em đi làm ở viện thứ hai được khoảng 6 tháng thì được viện khen rất là tốt và đợt đấy em có được uh, một uh, tòa báo gọi là người ta về phỏng vấn vì là người ừ. người người người gọi là người người, người châu Á là người người Việt Nam đầu tiên làm việc ở cái khu vực đó về ngành điều dưỡng và em về sau em em có được lên báo và em có gửi tờ báo về cho bố mẹ em thì bố mẹ em rất là vui và nói chung là đợt đấy em cảm thấy là em nhận thấy rằng là mình không hề kém vì là cái viện cũ nó đã từng từng hủy hợp đồng của em đợt đấy là em rất là kiểu em không biết là mình mình mình sai ở đâu mình không biết là mình kém ở đâu tại sao họ lại hủy hợp đồng của mình chắc bố mẹ là cũng đi khoe khắp xóm làng đúng không <laughs> treo gọi là treo khung đóng đóng khung ờ, treo trên tường mà <laughs> ờ, nếu mà có gì ở Việt Nam qua chơi đã thấy ừ. <laughs> Ờ, chị chờ chị chờ được cái ngày mà biệt thự nhà em xây xong chị qua chị xem cái khung báo sắp xong rồi sắp xong rồi à ờ thế bây giờ ví dụ như nếu như mà em được khuyên các bạn mà chuẩn bị sang Đức để mà làm nghề điều dưỡng thì em sẽ nói gì với các bạn hay là sẽ nói gì với cả phụ huynh mà muốn cho con đi sang học nghề điều dưỡng? Ừm, lời khuyên đầu tiên là phải học thật tốt tiếng Đức. Học thật tốt tiếng Đức thì sang Đức cuộc sống nó mới dễ thở, mình mới có thể chủ động được. Chứ nếu mà không biết tiếng Đức thì kiểu như là mình lúc nào là trong tư thế bị động. Mình lúc nào cũng kiểu phải chờ đợi người khác là ờ, kiểu như là ban này người khác là phải giúp đỡ mình các thứ mình có thể chủ động tự làm mọi công việc và giải quyết công việc nhanh đấy là lời khuyên của em là phải học thật tốt tiếng đức ngoài ra là em nghĩ là em chỉ khuyên đi học học thật tốt tiếng đức rồi em nghĩ ngoài ra không cần cái gì cả ngoài tiếng đức <laughs> ngoài đức không cần một cái gì cả cần chuẩn bị về mặt tinh thần không tinh thần thì em nghĩ là có kiểu phải chắc phải tập quen với tức là ai mà có cuộc sống tinh thần ở Việt Nam phong phú thì sang đây rất là buồn và không thể chịu được thời gian đầu rất là khó chịu và kiểu như là mình bị bị, bị giam cầm ấy ừ. rất là khó chịu Vì em đã từng trải qua như vậy em biết mà từng kiểu như là um, đi chơi bạn bè rất là vui ở Việt Nam kiểu không bao giờ thiếu chỗ đi chơi bạn bè gọi phát là đi các thứ sang Đức không có một ai để rủ đi chơi xong ở một cái làng á trời ạ không có một người người người trẻ nào chứ không phải nói đến người trưởng thành toàn các cụ già thôi Cho nên là mình cảm giác là buồn kinh khủng khiếp luôn thế nên là ai mà xác định sang đức là phải à, chấp nhận là thời gian đầu sẽ rất là buồn mình sau sau đó mình sẽ quen dần với cuộc sống ở đây và mình sẽ kiếm được bạn bè chứ cũng, cũng không thể nào sang đây phát là kiếm được bạn bè ngay được so với việt nam khó hơn ừ. Thế em kiếm bạn kiểu gì thì em <laughs> thì nói chung là em cũng có bạn quen ở Việt Nam sẵn rồi xong sang đây thì uh, thi thoảng lên chơi với các bạn sau đó là từ những cái bạn đấy mình lại quen những bạn khác ừ. và kiểu tham gia nhiều group của kiểu trên Facebook chẳng hạn từ những group đấy mình quen rất nhiều bạn Ừ, xem group của hội sinh viên đúng không? quen nhiều bạn hơn. Kiểu mỗi thành phố sẽ có một hội sinh viên khác nhau là mình có thể quen những người bạn ở đó. mất khoảng khoảng bao em thì có nhớ là khoảng bao nhiêu lâu thì em bắt đầu cảm thấy là em có thể hòa nhập được với cái cuộc sống bên này không? Em nghĩ được khoảng hai ba năm. Bắt ừ, đầu thế là lâu đấy. Đức nó ổn định xong là mình quen dần với công việc như cuồng công việc mình đi làm nhiều xong mình quen dần luôn mình không bị kiểu là bị buồn nữa chứ một năm đầu thì kiểu là uh, ở cái vùng nó rất là nó rất là kiểu là quê thế nên là um, mình mình vừa buồn xong mình vừa không có việc làm thêm thế nên mình bị kiểu càng buồn thêm mình kiểu càng nhiều thời gian rảnh mình càng buồn đấy sau ừ. đó cô lớn mình đi làm thêm sau đó mình quen nhiều người sau đó là mình vào cuồng với công việc mình đi làm mệt mệt thế nên là mình cảm giác tự nhiên mình cảm giác mình mình mình thấy không bị buồn nữa mình quen dần cuộc sống của nước đức này cứ đi làm về ngủ xong đi làm tiếp sau đó là em nghĩ khoảng 2 năm 3 năm thì bắt đầu là tiếng đức là ok rồi sau đó là công việc là ok là vào quần thì lúc đấy em thấy là quen dần nước đức không có gì gọi là khó khăn ừ, chị nghĩ hai ba năm là dài đấy chị nghĩ là em phải rất là kiên nhẫn mới có thể vượt qua được cái hai ba năm đấy tại vì nhiều khi một năm thôi là đã có thể bỏ cuộc và đã có thể quay về Việt Nam rồi có bao giờ em nghĩ đến cái chuyện đấy không thời gian đầu thôi thời gian đầu khoảng mấy tháng đầu nhà em có một vài chuyện xảy ra cho nên là em cũng rất là buồn và em thực sự là em em không không muốn ở đức nó quá buồn đấy à, mặc dù em là một người rất là giỏi chịu đựng đấy nhưng mà em cảm giác là hơi khó khó nhằn và nói chung em cũng quen vài người người ta không chịu được cái môi trường sống ở Đức này mà họ đã về Việt Nam ừ và chị nghĩ là không hợp thì thôi mình về cũng được tại vì nhiều khi nếu như cố được thì cố còn nếu không thì cũng không nên ấy tại vì chị nghĩ là mọi người chỉ sống một lần đấy và mọi người cần phải xác định xem là cái lý do mà mọi người sang Đức là gì thì vì... mỗi người sẽ có một lý do riêng để ở lại Đức người thì ở lại vì vì vì tương lai người thì không thể không thể chịu được cái cuộc sống này nó buồn hay là nó mệt mỏi tại vì là mình phải đi học nữa và cũng gọi là kiểu như là học cũng rất là khó nó không hề dễ nó là không phải là tiếng mẹ đẻ họ càng khó ờ, và họ cảm giác là họ không thể nào mà vượt qua được cái kỳ thi sắp tới cho nên là họ đi về thôi. đang nhiều người ta bỏ cuộc tại vì nó rất là khó không phải ai cũng đủ khả năng để để tiếp tục cái cái cuộc sống của nước Đức ừ, chị nghĩ là tìm hiểu văn hóa Đức cũng là một cái yếu tố mà rất là quan trọng tại vì chị nghĩ là ngay ngay kể cả những cái phong cách làm việc của hai nước là đã hoàn toàn khác nhau rồi nhá đi làm cái môi trường công việc nó cũng đào tạo mình thành một người khác <laughs> làm là ra làm không có kiểu nhập nhằng như Việt Nam <laughs> chơi chơi làm ồ oh, <laughs> Nam... mà làm làm ra 8 tiếng 8 tiếng ừ. Về. mà 8 8 tiếng của nó là 8 tiếng không tính nghỉ đấy ý là kiểu cộng thêm cả nghỉ nữa là trên... cộng thêm cả nghỉ đó thì à, mới mới thành gọi là sao phải gần 9 tiếng Ừm, 9-10 tiếng, cộng nghỉ nữa thì cũng đến sớm rồi là về muộn các thứ. Cũng dài. Ờ, cho hỏi một cái câu mà gần như cuối cùng chị hay hỏi mọi người là nếu như mà em được nói một cái điều gì đấy với bản thân em sau sau khoảng gần 6 năm ở Đức, em sẽ nói gì? Ờ. Nói chung là em em nghĩ là em cảm ơn bản thân mình vì mình đã rất là nỗ lực mình mình có thể gọi là vượt qua rất nhiều khó khăn để có cuộc sống như bây giờ thực sự là em thấy là mình đã rất là kiên trì thì cuộc sống nó mới nó mới được như ngày hôm nay ừ. cậu thấy tự hào về những gì mình làm được không em thấy là em làm được rất nhiều thứ so với mọi người làm được nhiều hơn so với mọi người làm em phải tự hào và em rất là chăm chỉ Chị cũng thấy thế, tại vì thực ra tuổi trẻ tài cao về các bạn, chị nghĩ là quan trọng nhất là phải phải kiên trì và kiên nhẫn đấy. Thì hai cái đấy mà cái nghề của em nữa. Mình mà không có tài năng gì thì mình phải chăm chỉ thôi. Chăm chỉ cũng là một loại tài năng. Ừ. <laughs> Chắc chắn là như thế rồi mà chị nghĩ cái nghề của em cũng cũng khá là không phải là nghề nhạy cảm đâu, nhưng mà chị nghĩ là nó cũng khá là khó bởi vì thứ nhất là cái cách mà người người Đức nhìn về người nước ngoài và thứ hai là em chăm sóc các cụ thì không chỉ các cụ mà nhiều khi còn cả gia đình các cụ nữa đúng không? Mình phải uh, ví dụ là mình mình ờ, chăm sóc tại nhà tại, tại nhà cho bệnh nhân thì uh, mình còn phải nhìn sắc mặt của người nhà mà mình làm việc. Mình không thể nào làm việc một cách gọi là như mình đã học. Ví dụ mình làm việc ở viện dưỡng lão thì mình sẽ chăm sóc theo ý của mình nhưng mà khi mình làm việc ở nhà bệnh nhân chăm sóc một một chẳng hạn là dành cho những người mà bị gọi là những cái bệnh đặc biệt hay là những người mà sống thực vật chẳng hạn thì mình lại phải làm theo ý của họ người nhà họ mặc dù là sai so với lý thuyết mình đã học mình vẫn phải làm tại vì họ là người quyết định là có có có có kiểu là có trả tiền cho công ty của mình hay không đấy ừ. nó là nó là vấn đề nằm ở đấy thế nên là nó rất là đau đầu Ừm, sai so với lý thuyết nó phải làm đâu, nhưng mà chị nghĩ là chắc sai vừa vừa chứ sai quá thì chắc cũng không, đúng không? Sai quá thì công ty người ta sẽ, ờ, không không làm việc nữa thôi. Ờ. Thì đấy. Nhưng mà thực ra là cũng có rất nhiều nhà dở hơi, hâm nên là khó nói lắm. Tại vì em đã từng gặp rất nhiều gia đình bệnh nhân rất là xấu tính, xong người nhà cũng rất là dở hơi, xong đòi hỏi những cái thứ quái gở, thế nên là đấy là chuyện rất là bình thường trong cuộc sống không tránh được. Ồ, chính những người này người kia mà nhiều khi mình làm nghề nhiều gia đình rất là rất là rất là tốt mà nhiều gia đình nói chung là mình không chấp nhận được. Ừm. cũng khó, kiểu, mấy cái nghề mà, gọi là, dịch vụ là ở Việt Nam hay có cái câu là Tức là, kiểu là, khách hàng động đế ấy. <laughs> Ừ, mà Việt Nam có cái câu là "làm dâu chăm họ" ấy, không thể nào mà có thể chiều lòng hết được mọi người, mà <laughs> chỉ nghĩ nhiều khi các cụ già cả rồi tính khí nó cũng thất thường Tính khí rất là khó xong người nhà người ta cũng kiểu là nói chung là có người người nhà bị ốm cái thứ họ stress có thể họ đẩy đẩy stress lên cho mình được kiểu cả chấn thớt đấy chung cũng có người này người kia và chị nghĩ là đúng là cũng cảm ơn em đã không từ bỏ cái <laughs> cái ý định ở Đức và chị nghĩ là bố mẹ ở Việt Nam chắc cũng rất rất tự hào về con trai <laughs> mặc dù gửi đi nước ngoài từ khi còn hơi bé một tí chị nghĩ là là hơi sớm em có thấy sớm không 18 thì em nghĩ là ok cũng gọi là tức là vừa mới chậm chững uh, học xong cấp 3 bắt nó đi rồi ừ. đánh em còn đi sớm hơn cơ anh em còn nếu mà em đi qua Mỹ là em đi qua đó học học lại cấp 3 cơ ừ. là còn có khi 17 16 tuổi cơ nhưng mà em nghĩ là sang sớm thì mình sẽ hòa đồng được sớm và đến bây giờ 25 tuổi mình cảm giác như là mình sống ở Đức rất là lâu rồi mình quen với cuộc sống ở đây rồi mình quen với mọi thứ ở bên Đức mình, mình hòa nhập được nhanh hơn chứ mà càng già sang đây chỗ cái khả năng hòa nhập nó càng khó xong cái ngôn ngữ học nó mất thời gian hơn nó mệt hơn nó học học cũng chậm hơn so với người trẻ em nghĩ em bao nhiêu phần là Đức bao nhiêu phần là Việt Nam bây giờ thực ra là em vẫn hướng Việt Nam và Đức thì chắc là em nghĩ là chỉ khoảng ba phần trăm thôi Ừ, trong công việc là chính, đúng không? Em nghĩ là trong công việc và công việc là chính thôi, chứ thực ra là em vẫn thích đồ ăn Việt, em vẫn thích, gọi là, chơi với mọi người Việt Nam, xong ăn uống, xong cái cái văn hóa Việt Nam vẫn thích hơn văn hóa của Đức. Nói chung là em chỉ bị pha một chút so với cả người Đức thôi, không nhiều. Ừm, chung hòa nhập nhưng không hòa tan. Đúng rồi. Rồi, ok, kê. rất là cảm ơn em hôm nay đã dành thời gian để mà chia sẻ một phần <laughs> cuộc sống của em với chị và tất cả mọi người. Ờ, hy vọng là em có một cuộc nói chuyện thú vị và hy vọng là các bạn đang nghe hay là bố mẹ đang nghe hay các bác, các cô chú đang nghe thì cũng hiểu hơn được một phần về cuộc sống của của người đang ở Đức, của bạn Đức đang ở Đức. Sinh ra để đi Đức. Ờ. <laughs> ồ, ờ, có muốn gửi lời chào đến mọi người không? Ờ, cảm ơn các bạn đã lắng nghe ờ, buổi trò chuyện hôm nay và rất cảm ơn các bạn. Hy vọng là sẽ có trong các vài năm tới mình sẽ gặp lại chẳng hạn <laughs> về một ừ. ngày ừ. nào khác. ồ <laughs> ờ, chắc chắn rồi. Rồi cảm ơn em. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ tư của tuần sau nữa <laughs> trong tập phát sóng tiếp theo. Cảm ơn mọi người. Các bạn có thể tìm thấy du học chữa lành trên các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, Instagram, Apple Podcast và Spotify. Mọi thắc mắc và chia sẻ xin vui lòng gửi về địa chỉ email du học chữa lành a gmail com Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng lần sau.